What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear rất lâu rồi thì mình chưa có thời gian để quay video cho anh em xem Do cái diễn biến dịch ở khu vực chúng mình rất là phức tạp Cho nên là mình đang phải tạm ngưng một thời gian Tuy nhiên thì bây giờ đã ổn định Mình sẽ cố gắng ra cái video nhiều nhất có thể cho anh em xem Hôm nay mình sẽ cùng đi với anh em khám phá một em kit kết tầm bàn phím cơ Một em kit rất là ngon Và cũng mới về với ờ, shop của mình thôi đây mình sẽ cùng mở cho anh em xem nhé ở ngoài thì chúng ta nhìn thấy là nó không có cái gì đặc biệt cả à, in bìa cắt tông thôi ừ. ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có một cái túi ni lông đựng à, cái bộ kit ở phía trên này thì ta sẽ nhìn thấy đó là cái hướng dẫn sử dụng tuy nhiên thì cái hướng dẫn này thì nó sẽ in toàn bộ bằng tiếng Trung Quốc ok ta khui hộp này rồi ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy là cái bộ kit này còn được tặng thêm một cái tấm cover để chắn bụi nữa rất là xịn sò ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có một cái tấm tấm này là tấm foam để lót cái phía đáy và một cái tấm nữa đó là tấm foam để lót phần PCB Ok đây là nhân vật chính đó một cái kit rất là ngon lành để xem thì còn gì ở trong hộp không nhé ngoài ra chúng ta sẽ còn có một cái dây cáp tay C rất là dài và cũng rất là xịn sò luôn màu rất là đẹp đây Đó, và nó sẽ có được bọc dù luôn nhé ở đây thì chúng ta sẽ còn được tặng thêm một cái switch nhổ switch nữa cái nhổ switch này khá là tiện và một cái key cái nhổ keycap rồi hết rồi sẽ không còn gì hết bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái em kit này nhé này Okay, let's go. Như các bạn thấy thì trước mặt chúng ta đây đây là kit F98 Plus, một trong những con kit mà mình thấy khá là ngon ở trong cái tầm giá. Thì về cái cảm quan ban đầu khi chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái em layout 98 và với layout 98 thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là gọn gàng mà chúng ta sẽ vẫn có cụm arrow tức là những cái cụm mũi tên ở đây về phía numpad thì sẽ được đẩy vào và chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn những cái phím mà như là pay up pay down hay là insert home gì đó nó sẽ bỏ ở trên cụm này nó sẽ bỏ đi và nó sẽ có thêm bốn nút ở phía trên này nữa thì nó sẽ là layout 98 với cái layout này thì nó sẽ gọn hơn layout full size và nó sẽ rất là tiện cho những người nào mà hay sử dụng mũi tên cũng như là phím số à, nhưng cần có một cái bàn phím nó nhỏ gọn hơn thì đây là một layout đã khá là ngon tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái cây của nó sẽ là màu đen nhưng mà không phải màu đen bình thường mà là màu đen smog tức là nó sẽ hơi hơi trong mờ kiểu có thể nhìn xuyên qua được đó. đó cái kiểu như thế này thì khá là hot trend dạo gần đây rất là nhiều cây cũng như là bàn phím làm cái kiểu thể loại như thế này ok về cái độ chắc chắn của nó thì nó rất là cứng cáp các bạn ạ mặc dù chưa bui nhưng mà khi mình cầm cái kit này lên thì nó rất là nặng tiếp theo thì như các bạn đã thấy là cái con này sẽ là kit Hot Swap Đó, 5 chân cực kỳ ngon nha với số Hot Swap 5 chân thì các bạn có thể cắm bất kỳ cái dòng switch nào cái switch 3 chân hay 5 chân đều được về cái chân stab của em này thì stab của nó là stab của hãng luôn và nó đã được lúc sẵn rồi nha các bạn đó lúc sẵn và có cảm giác rất là chắc chắn bám vô cây cực kỳ chắc luôn không hề có hiện tượng rung lắc và nó được lúc sẵn cho nên nó chắc chắn nó sẽ mượt hơn là cái những cái start thông thường rồi rồi lật qua mặt sau một xíu đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bộ lòng lộ ra phía dưới do cái này là cây trong mà đó, chúng ta có thể nhìn thấy bộ lòng ở đây đó, có hai cái cục pin khá to to hai cục pin này thì mỗi cục là 4.000 mAh vậy là tổng cộng chúng ta sẽ có 8.000 cho cái em kit này quả thật là một dung lượng pin rất là khủng khiếp ở đây chúng ta sẽ có một hai cái cần gạt đó là on và off cái cần gạt này sẽ có tác dụng đó là bật ừ, à, phím lên và khi sử dụng thì chúng ta phải on nhé ở bên đây thì chúng ta sẽ có cần gạt có ba cái nấc nấc ở giữa là dùng bluetooth và một nấc là 2.4 và một nấc nữa là Type-C vậy là em này sẽ có ba móc kết nối đó là vừa có dây vừa không dây wireless và cũng như là không dây bluetooth tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy là em này thiết kế chân kickstand hai lớp tức là nó có thể nâng hạng hai lần độ cao đó, rất phù hợp với nhiều người đó, người thích cao người thích thấp thì ok hết à, ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái tấm cao su đó. ngoài ra thì em này nó sẽ có một cái khay để đựng cái cục 2.4G đây đó rất là tiện lợi luôn mình rất thích cái kiểu có như thế này thì nó sẽ đỡ bị lạc trôi mất cái cục này mang đi nó cũng sẽ tiện hơn chúng ta còn thấy một số cái chi tiết nữa đó là ví dụ như là cái dây của nó sẽ có đường đi dây như thế này đó ba đường thì nó cũng sẽ rất là tiện chúng ta sẽ thử tháo ra và xem cái bộ lòng phía bên trong nó như thế nào nhé muốn tháo cái cây này ra thì à, anh em lưu ý là đằng sau của nó sẽ có một cái ốc vít ở đây ta phải mở cái ốc này đầu tiên rồi sau khi mở cái ốc này ra thì chúng ta sẽ dùng tay nạy từng cái lẫy lên đá này nó dùng khung của trên của nó cũng sẽ là bằng lẫy cho nên giống như là những cái con EK387 em trước mình cũng đã từng mở thì chúng ta dùng ngón tay chúng ta nạy lên dần dần và nó cũng khá là dễ thôi Ok như vậy là chúng ta có thể mở được cái khung phía trên lên rồi đây đây là cái khung à, phía trên và cái khung này nó sẽ được gắn vào trong cái mặt ở phía dưới này những cái ngàm thì các bạn chỉ cần mở hết cái ngàm đó ra thì chúng ta có thể mở được cái khung này tiếp theo thì chúng ta nhìn thấy đây là cái tấm play play của nó sẽ được làm bằng à, thép nhé đó. khá là chắc chắn và cứng đó, rất là dày chúng ta lật nhẹ nhàng lên thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái đường dây pin chúng ta sẽ tháo hai cái đường dây pin ra trước ở đây chúng ta sẽ có một cái đường dây kết nối chính của bàn phím với lại mặt Đấy. thì ở phía dưới này chúng ta nhìn thấy rõ ràng đây có hai cục pin rất là to và cái tấm này sẽ là cái tấm cách nhiệt để cho nó đỡ nóng phần phía dưới này nó sẽ được làm trong suốt khá là hay cái mặt này sẽ là mặt tay si riêng tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn qua cái mặt của em này đây là mặt hot swap 5 chân đó, và cái hot swap của nó sẽ là hot swap khá là xịn mặt đường đi rất là rõ ràng rất là đẹp màu tím luôn các bạn và nếu mà các bạn muốn mở cái mặt này ra thì chúng ta lại phải mở những cái con ốc ở ngay vị trí này đây đó có những cái con ốc này tất cả là 6 con mình phải mở hết ra thì mới có thể lấy cái mặt ra được ok chúng ta mở hết sáu cái ốc ra rồi chúng ta nhấc cái mặt ra đó, cái mặt của nó đây đây là phía mặt trước khá là ngon đó, các bạn có thể nhìn thấy rõ là cái chân hot swap của nó là cái chân hot swap năm chân và nó sẽ là cái chuẩn này thì nó sẽ giúp cho chúng ta cái chân nó cấp giúp cho cái switch nó cắm vào chắc chắn hơn và cũng như là chuẩn xác đường thẳng hơn tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy cái lay ly của nó bằng thép và khá là dày vừa dày mà vách rất là cứng nữa nó các bạn có thể nhìn thấy rõ cái độ dày của cái play cái chân staff của nó đã được lúc sẵn đây các bạn có thể nhìn thấy rõ cái lúc mở lúc của nó và nó rất là cứng không hề lung lắc gì so với lại các cái dòng staff khác ngoài ra mình để ý thấy một cái chi tiết nữa đó là cái chân staff của con này thì nó đã được móc sẵn rồi các bạn đây nếu như mà các bạn muốn móc thì các bạn chỉ cần đệm thêm một cái miếng dán ở phía dưới chân nữa thôi để cho nó đỡ đập vào à, vào cái PCB thôi chứ còn thực ra thì chân nó đã cắt phẳng hết rồi rất là tuyệt vời rồi sau khi gỡ ra thì việc đầu tiên mà chúng ta làm là chúng ta phải đặt cái miếng lót foam PCB vào ở trong kit thì nó đã sẽ tặng cho chúng ta sẵn một cái bộ như thế này rồi chúng ta chỉ việc lót vào thôi và nó sẽ được làm vừa khít đấy đến từng cái lỗ chân luôn của cái mặt này cho nên các bạn chỉ cần đắp vào là được không cần phải cắt gì hết không cần phải làm gì nó sẽ căn chỉnh một số cái chỗ mà nó ở gần rìa thì nó sẽ hơi bị cong vân một chút rồi sau đó chúng ta sẽ đắp mặt lại giờ chúng ta sẽ lắp ốc vít lại vào Ok như vậy là chúng ta đã lắp xong cái mút tiêu âm vào giữa PCB và cái play đây như các bạn thấy đây thì cái mút nó ở giữa đây và nó sẽ giúp triệt tiêu âm thanh thừa sẽ làm cho cái âm thanh của mình ra nó đầm hơn cũng như là chính xác hơn tiếp theo thì các bạn phải lắp thêm một cái nữa đó là cái lớp tiêu âm ở phía dưới mặt PCB lớp tiêu âm đáy ấy. thì cái này à, các bạn lưu ý là chúng ta vẫn phải cắt một chút vì nó chưa có hoàn toàn chính xác ở các lỗ à, ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có cái dây cắm pin nhưng mà nó mới có đục có một bên à chúng ta phải đục một bên tiếp theo nữa để nó có hai lỗ dây cắm pin lại ok bây giờ mình sẽ lắp vào cho các bạn xem nhé này các bạn cũng cố gắng căn chỉnh làm sao cho nó khít thì khi nó khít rồi thì nó sẽ tự động bám vào phía trên mặt luôn ừ, các cái lỗ này nó được cắt khít chính xác với từng cái chân hot swap một Ok như vậy là ở phía bên góc này thì chúng ta sẽ có một cái chân pin nữa mà cái tấm foam này nó chưa có đục sẵn chúng ta sẽ dùng kéo cắt cái phần này ra nó cũng khá là đơn giản rồi. sẽ để lỗ cái chân để cắm cái dây pin lạc thế là được khá là đơn giản ok chỉ cần cắt một cái đoạn này thôi nha các bạn còn hầu như là nó đều có chính xác hết rồi chúng ta sẽ cố gắng căn chỉnh làm sao cho cái tấm mút này nó khít với lại cái bảng mặt ok như các bạn đã thấy đấy thì cái tấm mút này nó đã rất là khít với lại cái bảng mặt rồi ok bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn cái mặt này vào trong cái vỏ cây nhá sẽ gắn đường mìn trước rồi sau khi gắn hai cái pin rồi chúng ta lắp vô tuy nhiên thì nếu mà các bạn muốn chắc nịch hơn nữa chắc nạc hơn nữa thì chúng ta có thể lót thêm khô hàm ở những cái khoảng trống như thế này tuy nhiên thì với mình cái đó cũng không cần thiết lắm tại vì khi chúng ta đã lót khô hàm đáy rồi thì nó sẽ khá là ngon và nó cũng triệt tiêu gần như là 90% sau khi lắp xong thì chúng ta sẽ gắn cái cover phía trên vào vì cái này nó dùng lẫy cho nên các bạn chỉ cần bóp nó vào tất cả các góc và nó sẽ ăn khớp thôi bóp tới đâu các bạn sẽ nghe thấy tiếng lắp tắt khi khớp nó vào đấy đó, các bạn sẽ kiểm tra check một lần nữa cho kỹ và tất nhiên là khi trước khi chúng ta lắp switch cũng như lắp cây cáp thì chúng ta nên check một lại là một lần nữa và chúng ta sẽ mở lên mở bàn phím lên đó, kiểm tra một lần nữa xem thử phím có chạy bình thường không ok rất là ngon nghẻ luôn rồi, start đi đó, như vậy là chúng ta đã lắp toàn bộ cái kit nó hoàn chỉnh rồi bây giờ chúng ta sẽ kết tôm cái bàn phím này chúng ta sẽ lắp thêm switch cũng như là thêm kỳ cát để xem thử coi cái độ hoàn thiện của nó có ok hay không và em này thì đang sử dụng đó là led RGB 16,8 triệu màu có cả phần mềm hỗ trợ cho chúng ta keymap cũng như là chỉnh led có cả hỗ trợ led nhảy theo nhạc luôn nha các bạn rất là đã mắt à, tuy nhiên thì với cái phần mềm này nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta sử dụng cắm dây thôi chứ không có sử dụng không dây và khi keymap thì chúng ta có thể nạp vào trong bàn phím và sẽ không cần phải à, cắm dây để sử dụng keymap nữa mà chỉ cần nạp một lần thôi còn đèn led thì à, nhất là nhảy theo nhạc thì chúng ta phải sử dụng cộng USB tức là phải cộng dây thì mới có thể sử dụng cái chế độ đó được Ok bây giờ mình sẽ thử lắp switch cũng như là lắp keycap nhé ở đây thì mình sẽ sử dụng đó là switch Gatron Yellow à, switch này cũng khá là rẻ cũng là một dạng Lightning và nó chưa được lúc nha các bạn về stock giá khoảng tầm 5k thì nó là một trong những cái con switch rất là đáng tiền và cực kỳ mượt luôn nếu mà quẹt một lúc thì nó sẽ mượt hơn rất là nhiều con này thì sử dụng đó là 5 chân đó, 5 pin và cái đáy của nó sẽ là milky tức là nó sẽ hơi đáy của nó cũng sẽ hơi đục và phía phần trên nó cũng sẽ đục luôn cho nên led nó tỏa rất là đẹp bây giờ mình sẽ gắt nó vô đây rất là ngon các bạn lưu ý là khi mình lắp á, thì hãy nhớ trước khi lắp nhé trước khi lắp switch thì các bạn hãy nên kiểm tra xem thử hai cái chân đồng này, này nó đã thẳng chưa thẳng tưng như thế này chưa nếu mà nó đã thẳng rồi thì mình lắp vào nó sẽ không có bị cấn và sẽ không có bị cong chân và tất nhiên khi lắp thì chúng ta phải cố gắng giữ làm sao 90 độ và ấn vào thì nó sẽ cực kỳ chắc chắn đấy rất là ngon lành luôn như vậy là chúng ta đã lắp hoàn toàn switch lên chiếc kit này rồi chúng ta sẽ gồm có 98 switch nhé tương đương với cái layout của nó và trước khi lắp uh, ờ, keycap thì chúng ta nên test lại một lần nữa xem thử nó có bị lỗi ở cái switch nào không có thể là trong cái trường hợp mình cắm mà cái chân nó bị cong hoặc là bị gãy cái hot swap thì nó sẽ không nhận Ok bây giờ mình sẽ lựa một cái bộ keycap à, thật là dễ thương để lắp vô trong cái bàn phím này nha cái bộ kit này thì à, mình sẽ sử dụng cái bộ keycap đó là keycap XDA và nó sẽ là keycap panda nha các bạn bộ keycap này cũng khá là cute và nó dùng chuẩn XDA cho nên là nó sẽ hơi phẳng bộ này thì có phông chữ to tròn khá là đẹp đây với cái những bộ XDA này thì cái keycap của nó làm cũng khá là dày và nó sẽ hỗ trợ được nhiều layout cho nên là mình sẽ sử dụng bộ này vì có một số bộ thì nó sẽ không có hỗ trợ những cái layout dị như là 98 hay là 68 vân vân ok mình sẽ lắp vô cho các bạn xem thử nha như vậy là mình đã lắp xong bộ keycap panda lên trên chiếc ờ, cái bộ kit này rồi thì như các bạn thấy cái màu đen nó khá là tương phản tuy nhiên thì nó lại cực kỳ hợp với lại cái bộ keycap panda như thế này Đó, nhìn khá là cute đúng không bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem các cái chế độ đèn led của em này nhé ngoài ra thì chúng ta cũng có thể key map lại toàn bộ cái bàn phím này tức là mình có thể tùy chỉnh lại à, các cái nút chức năng của các nút đấy và để sử dụng ừ, không dây thì chúng ta gạt sang Bluetooth và chúng ta sẽ ấn 123 tức là sẽ có 3 thiết bị để kết nối qua Bluetooth em này còn có thể sử dụng 2.4G và dùng cái đó thì nó cực kỳ là ít tốn pin và nếu như các bạn tắt led và sử dụng 24G ừ, 2.4G và với cục pin 8000 à, này thì các bạn xài có lẽ là mút mùa bây giờ mình sẽ thử cho các bạn à, nghe qua cái tiếng gõ và tất nhiên các bạn lưu ý đây là stock nhé tức là chưa có móc lại start cũng như là chưa có loop switch tất cả đều là stock hết thì đây sẽ là cái âm thanh mà các bạn nghe được khi mà chúng ta sử dụng cái bộ kit này và chưa hề có kết tồn nhé Ok như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em về cái bộ kit này thì các bạn thấy đấy cái cảm giác gõ của nó khá là ngon à, nhất là những cái step này thì tuy rằng sẽ có một số nút nó vẫn sẽ chưa được ngon lắm à, nhưng tổng thể thì nếu mà so với stock mà nó đã được như vậy thì là quá ngon rồi nếu mà các bạn muốn ngon hơn nữa thì các bạn có thể mở ra à, móc lại một chút nữa là ok Ờ, như vậy tóm lại thì với cái bộ kit này chúng ta sẽ được những gì? Đầu tiên đó là layout 98, một cái bộ khung smart khá là thời thượng đồng thời chúng ta sẽ có ba chuẩn kết nối rất chi là tiện dụng ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái cục pin to 8.000 mAh mà không phải là cái bàn phím nào cũng có hỗ trợ cái pin như thế đâu à, tiếp theo thì chúng ta sẽ được hỗ trợ tận răng với những cái ví dụ như lót foam PPC hay là lót foam đáy đều có hết đặc biệt là những staff này thì cũng đã được ờ, móc sơ qua tức là pre lúc rồi và đã có cắt chân làm phẳng rất là đẹp với tầm giá chỉ khoảng 1 triệu 500 ngàn thì các bạn thấy có hợp lý hay không theo mình thì nó rất là ngon đối với những bạn nào đang tìm kiếm một em layout 98 như này mà lại không dây thì đây là một cái quyết định cực kỳ ngon về cắt build thì các bạn cũng có thể lựa những cái switch khác ví dụ thiên về blue hoặc là tactile vân vân đó tùy sở thích của mình kể cả keycap nữa đó Ok, về mọi cái thắc mắc của sản phẩm thì các bạn có thể inbox mình trên fanpage nhé để được hỗ trợ. Ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn mua sản phẩm này thì mình có để link ở phía dưới phần mô tả hoặc là các bạn có thể gọi hỏi trực tiếp trên phần comment nhé. Ok, như vậy là mình đã review xong rồi. Các bạn à, có ý kiến gì hoặc là có thắc mắc gì thì có thể comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại. we